Tôi đã nộp hết tiền lương cho Sam rồi Nhưng chỉ vì một lần cháu quỷ đen Mà Sammy đã quyết định nhốt tôi vào tù Trời ơi buồn quá mấy bạn ơi thật sự là có nhiều bạn bảo với mình á là anh phong xạo quá à. bình thường tiền lương của ai là người đó phải giữ chứ làm gì có chuyện mà chị sam lấy hết tiền lương của anh phong có thể mấy bạn không tin nhưng mà hiện tại bây giờ tài khoản à, ngân hàng của mình nó còn được có mấy trăm ngàn nữa bạn ơi chắc là đủ để mình có thể ăn trong à, vài ngày thôi chứ tôi là tôi hiện tại tôi hết sạch tiền rồi các bạn à ấy và sammy phải giữ tiền lương của tôi nha các bạn nha và có rất là nhiều lần á tôi cố tình tôi giấu quỷ đen rồi nhưng mà bà vẫn phát hiện mặc dù là ở ngoài đời thật á đôi lúc mà tôi cũng có giấu chút chút nhưng mà không có nghĩa nghĩa là bà sẽ nhốt tôi trong cái nhà tù như thế này mày thấy không đây đây là một cái nhà tù ở trong roblox và bà bảo tôi là bây giờ tôi phải vượt qua được cái thử thách của cái nhà tù này thì tôi mới được bà cho tôi một chút tiền trong quỷ đen trời trời Ai... Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi Ok thôi không sao Nói chung là tôi sẽ cố gắng vượt ra khỏi cái nhà tù này nha các bạn nha Thì à, cái ô cái nhà tù này á Chưa gì đầu tiên nè Thôi vừa vô tôi cứ tưởng là tôi phải tìm chìa khóa hay là gì đó để mở cửa Khó khăn lắm Ai về đâu nó có hình cái cầu thang trên đây nè Nó nó chỉ đường cho mình lên trên đây luôn bạn ơi Đó ra ngoài đây là được cái gì Ok ra bên đây ở chỗ này ui ở chỗ này nó có một cái mũi tên nè nó chỉ cho mình đi qua bên hướng bên này à rồi ok đi qua bên đây thử coi hy vọng sẽ không phải là một cái bẫy nha các bạn nha ấy hình như là bà sammy là bà bà đã chơi cái game này rồi xong bà thấy game này vui quá hay gì á xong bà bắt tôi là phải vượt qua cái thử thách này các bạn ạ à. ok đi ra ngoài nè ủa vậy là win rồi hả nhanh vậy ôi tôi mới vừa thấy có ông nữa chạy ngang quá bạn ạ à. tôi mới vừa thấy có một cái ông nữa chạy ngang qua tôi nghĩ chắc là bà sam bà không có dễ mà bà để cho tôi chơi một cái con game dễ à. quá ui hình như cái ông này là ông ông ông cai ngục các bạn ơi ông ông này là cái ông mà mà mà, mà ờ, giữ tù nhân nè đâu đâu đâu đâu chạy chạy chạy chạy oh my god trời trời trời trời, tôi không ngờ là cái thanh niên này chạy nhanh vậy luôn á ừ tính ra ông cao hơn mình là ông chạy nhanh hơn mình là đúng rồi ông hai tự hình như mình chạy nhanh hơn ổng rồi nè leo vô đây leo vô đây leo vô đây ui ui, ui mấy à Wow, ok ok thoát được rồi, thoát được rồi. Hình như là mình phải thoát khỏi cái cái cái cái cái cái, cái ông cai ngục này bạn ơi. Ủa tính ra leo trên đây là ổng cũng leo chung với mình được mà ta. Ai mà biết được. Ừ, để xuống dưới coi coi. Ô, oh, rồi rồi hiểu rồi hiểu rồi Lên trên kia là ổng sẽ không lên được nha các bạn nha Chứ không phải là ổng không đuổi theo mình nữa nha Ê, Nhưng mà sao ổng cứ đuổi mình vậy Có cái bà kia cũng vượt ngục kìa Sao ổng đuổi theo đi mà đuổi theo tôi hoài vậy Trời trời trời trời Ôi, từ lên đây Vì quỷ đen mày ạ Vì quỷ đen chúng ta phải cố gắng lên Ok lên trên đây rồi nè Thôi thôi đi tiếp Không có nghịch nữa bạn ơi Bây giờ muốn có quỷ đen là không có được nghịch okay đi tiếp đi tiếp nè ờ mà hình như á là bà sam bà cho tôi là một cái điều kiện các bạn ạ à. đó chính là tôi phải thắng cái game này mà không được để thua một lần nào hiểu rằng là bà bà bà bà sam bà bà, bà có tính toán gì trước hay không bà kêu tôi là không được thua màn nào trong cái trò này hết thôi tôi không biết cái trò này nó có khó hay không đây đầu tiên là ở bên này là mình phải đi bộ qua nè ui ui ui ui, hình như cái đường ấy trơn các bạn ơi nó có gió thổi hay gì nó không cho mình chạy quá cố cố lên cố lên vì quỷ đen Cố lên Ôi Ôi à, Thôi rồi rồi rồi ok Cuối cùng cũng qua được rồi yeah. Hình như là có các bạn nữ à, áo màu đỏ à, Hình như là bạn ấy đang tham gia cùng với tôi đi vượt ngục mấy bạn à Hình như bạn ấy cũng giấu quỷ đen hay sao á Ở chỗ này nó có cái gì xanh xanh đây Nhìn giống slam vậy Đừng có nói là rơi xuống dưới đây cái là, là là thua nha Trời ơi vậy mình phải cẩn thận mấy bạn ơi Mình phải cẩn thận Mình không thể nào để thua được Nhảy lên nè à. Ok qua đây được rồi No Các bạn nữ kia rơi xuống dưới rồi ủa tôi mới thấy bạn ấy rơi dưới mà hình như bạn ấy không bị gì hay sao á ủa gì kỳ ta tôi xuống thử coi ủa cái gì kỳ vậy sao rõ ràng tôi thấy bạn kia rơi xuống có bị gì đâu trời à, Ether bạn Ether có gì à, cắt à, cắt cái đoạn này đi nha cắt cái đoạn này đi đừng để sao biết À, <laughs> trời ơi cái trò này dễ quá tôi là tôi chơi nãy giờ vượt qua quá trời mà không thua màn nào hết trơn á Ether mà không cắt cái đoạn này là trừ lương nha Ether nha <laughs> ok rồi đi qua đây nè rồi nhấn nút e hả bấm cái này hả rồi sao nữa ủa ồ có một cái đường à ui rồi tôi hiểu rồi thì ra là hồi nãy cái bà kia là bà nhảy lên trên cái đường này cho nên mình thấy bà đi ở bên dưới cái slam bà không sao trời ơi còn mình thì mình chưa có mở cho mình không thấy trời ơi trời cay thật sự à khoan từ không từ nãy giờ tôi chơi bình thường tôi chưa bị thua lần nào hết trơn á ok rồi bấm chữ e nè cái này là để làm gì uống nước ngọt hả uống nước ngọt để làm gì ta ui tăng tốc độ chạy wow tính ra sammy là bà này à bà sammy nha bà bà đáo đáo đệ lắm nha bà kêu tôi vô chơi cái trò này là bà bà biết bởi vì là tôi chơi bắt cua dở chơi là bà bà kêu tôi chơi cái trò này để có cái bắt cua nữa đúng không trời ơi cái bà sam này ghê thiệt các bạn ạ à. ok lên trên đây nè Ý, sao lại bắt cua nhiều thế nè ok mình sẽ cố gắng mình nhảy bạn à ôi trong lúc mà nhảy cái này á mình sẽ kể cho bạn nghe về một cái câu chuyện có thật ở ngoài đời nha bạn nha ừ. đó bình thường á mà tôi quay video á mấy bạn fan tàn nói là kiểu là anh phong à là làm gì mà có à, à, quỷ đen anh phong ở ngoài địa thật là tiền của anh phong không mua giày mua này mua kia mua quá trời mua kim cương trời làm sao mà không nghèo được cái đó chỉ là những cái trên mạng thôi mấy bạn có tin là những cái đó là những món quà mà sammy đã mua tặng cho tôi không hả mấy bạn tin không đó bình thường mỗi lần mà tôi mua cái gì nha là tôi phải nhắn tin cho sam sau đó là tôi sẽ kiểu nói với sam là ờ sam ơi phòng này thích cái này quá sam trong phòng xin ít tiền lương của phong nó không mua được không thì bà sam á bạn là bình thường phải năn nỉ bà gãy lưỡi luôn á bà mới cho á chứ ở đó mà tôi mà có nhiều tiền mấy ông nghĩ sao vậy ui thác ra được ngoài đây nè rồi bên đây làm gì lên trên đây nhấn nút e ủa hình như là để gọi cho đồng bọn hay làm gì à phá cửa kính trời ơi hay hay hay hay hay đó ra ngoài ra ngoài bình thường mày biết không ví dụ là tiền lương của mình tháng mình được có bảy tám triệu à đó, tháng của mình được có bảy tám triệu thôi mà lương mình về á là là mình bị có bác đuổi đuổi theo đây trời, trời, trời. Ê, đi đường nào cái này như cái mê cung vậy đó oh my god no no no xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi lọt vào cái mê cung rồi xong rồi đó thì bình thường á nha là bà Sammy á bạn là bà sẽ giữ tiền lương của tôi bởi vậy cho nên là mấy ông đừng có nói là ờ, anh Phong mà gọi là sao à, nói nói nói dối hay gì nha không có chuyện đó đâu giờ hình như là mình phải uh, kiếm một cái uh, chìa khóa no trời ơi, có cái chìa khóa màu tím hình như là giấu trong mấy cái tủ này hả làm cách nào để lấy được no anh ơi đừng có đuổi em nữa anh anh với em đều là con trai nhau em có chắc là ở nhà vợ của anh cũng giữ tiền lương của anh mà cho nên là anh phải thông cảm cho em đi chứ anh đừng có đuổi em nữa đuổi tôi các bạn kệ kệ này trời ơi ok tìm chìa khóa ở chỗ nào đi trời tôi nghĩ là chắc là chìa khóa sẽ nằm ở đâu đó bên mấy cái chỗ bên này nè ô oh, đây đây đây đây Ê, ui cái cửa ok vô đây chìa khóa ủa hồi nãy là chìa khóa màu tím mà sao ra ngoài đây là lấy được cái chìa khóa màu xanh really, nigga? bây giờ ông đứng đó là sao ra ờ ok ok ai anh gì ơi anh gì anh gì ơi bây giờ ui trời ơi bây giờ ông đứng ở ngoài đó sao mình ra ngoài được oh my god bây giờ phải chạy nhanh thôi phải nhanh thôi nhanh thôi chạy nhanh thôi chạy nhanh thôi Ý, ông vẫn đuổi mình các bạn ơi thiệt sự luôn á cay quá trời ơi trời ok ok không sao mình lấy được chìa khóa là mình lấy chìa khóa rồi bây giờ mình chỉ cần chạy đến chỗ cái cửa thôi ai À mà mấy bạn biết gì không Có một cái này là cũng là sự thật luôn rồi nha Đó chính là hiện tại tôi đang chơi game vào lúc 5 giờ sáng các bạn à 5 giờ sáng là cái giờ mà mấy bạn còn đi ngủ đúng không đúng, đúng. Nhưng mà giờ tôi phải thức nè Tôi phải thức để làm gì Để tôi gọi là hoàn thành cái game này Để sáng mai tôi còn có tiền tôi đi Huế các bạn hiểu không Ngày mai là tôi với Kairon là cái hẹn là đi Huế đi chơi với nhau nè Đó cho nên đó là Ui có một cái hầm bí mật Wow cho nên đó là hôm nay là tôi phải nhất quyết tôi thắng được cái game này để tôi được uh, sammy cho ít tiền tôi đi ra huế tôi đi uh, du lịch các bạn hiểu không đấy ok rồi qua bên đây rồi sau đó là nhảy trong cái hầm này ok wow tính ra là cái này là nó chuẩn bị sẵn cho mình hết mấy cái ờ, để mình vượt ngục với bạn nhiệm vụ của mình là phải cố gắng ờ, giải mã thôi ok sắp thoát rồi sắp thoát rồi sắp thoát rồi cố lên cố lên yes yes yes yes ok bây giờ qua bên đây hả ui cái gì vậy Oh my god Gì đây Cái rìu nó múa qua múa lại trời bây giờ mà dính cái là chết đó no no no no phải phải canh nha phải canh nha coi chừng á là bị đứt cái làm hai luôn á ok rồi qua nè rồi qua qua được rồi qua được rồi qua được rồi qua bên đây bên đây thì nó có bên đây nó có nhiều đường quá vậy đi đường nào từ từ hình như là phải gạt cái cần gạt này thì phải có có có có, có cái bạn mà nữ áo đỏ kia may quá bạn ấy chơi chơi chung cho nên là bạn ấy chỉ tôi mấy ông à ok rồi bây giờ cái này nó đi qua đi xuống rồi chạy qua ok rồi, và bên kia gạt thêm mấy cần gạt nữa Hình như là phải gạt cần gạt để cho cái lửa nè các bạn Hình như cái này nó phun lửa nè Để cho để cho nó tắt đi thì mình mới qua được các bạn ạ à. Ok rồi, đi qua nè Gạt xuống nè, rồi giờ đi qua luôn Yes, ôi ok Tắt chưa, tắt chưa Hả? hình như tôi mới thấy cái bà đó <laughs> hình, hình như tôi mới thấy cái bà đó bà bị rã đông rồi sao các bạn ủa gì kỳ vậy ủa cắt hết rồi mà sao, sao cái này nó vẫn còn ô rồi xong luôn các bạn nữ này ủa cái gì kỳ vậy ta ủa rõ ràng là tắt rồi mà từ từ để tôi xem cái bà này bà bà bà bà qua sao đây bà qua sao ui nhảy quá bạn à à thì ra là cái cần gạt này nó không giúp ích được gì hết nhiệm vụ tôi phải nhảy qua ok quán công tắc nhảy qua nè ui ui ôi rồi qua được rồi qua được rồi qua được cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên đừng để bị gì nha đừng để bị gì nha phong ơi ủa? Ủa tính ra đâu cần nhảy qua hả tao mình đi qua đi lại được mà Mình đi qua được mà mình đâu cần nhảy qua đâu Nhảy qua làm gì cho nó khó trời làm mất mấy miếng máu Trời ơi à, trời thiệt luôn á Ok bây giờ là à, Bạn tơ nhớ cắt đoạn này ra nha Nhớ cắt ra nha Không cắt ra là trừ lương đó <coughs> Ok Ê trời ơi, vượt qua cái lửa dễ ẹt à Bây giờ là bây giờ mình vượt qua bên cái màn này Trời ơi, tính ra là Roblox uh, bắt cua dễ ẹt Có gì đâu khó Trời ơi, nhảy Ờ. cắt này ra cắt này ra cắt này nha ôi trời ơi từ nãy giờ cái máy nó bị lắc lắc sao trời chơi từ nãy giờ mà mãi có một cái màn này mà chưa qua nữa ta hình như là game bị lắc rồi chứ không phải gì đâu ok rồi nhảy qua đây nè nhảy qua đây nè tập trung mới tập tập tập, tập, tập trung cái đoạn này cái cái cái block này nó nhỏ lắm phải tập trung ok rồi cái điều này đi qua rồi đi qua ok tôi nghĩ là 11 các bạn mà tôi mà tham gia mấy cái thử thách này của bà sam á thì chắc là tôi phải nhờ ông siro tới đây nè ông ngồi kế bên để ông ờ, gọi là chỉ với tôi các bạn ạ à. chứ chơi kiểu này Um, uh, game game từ nãy giờ sao nha tôi bị lắc lắc sao nha chơi nãy giờ có mỗi màn chơi hoài ta ừ ủa ai tôi nghĩ là chắc lần sau tôi phải nhờ ông siro tới đây ông ngồi kế bên để ông chỉ tôi từng bước mấy bạn à chứ kiểu này khó quá mấy cái đoạn bắt cua mình sẽ đưa cho ông siro để ông bắt cua đó vậy là quá hợp lý luôn ok đi qua nè rồi chở này sập xuống nữa rồi đi qua đó trời ơi Game là dễ, từ nãy giờ chưa chết mạng nào Trời, game dễ quá Ôi, Rồi bên này, uh, ui có cộng dây thần nè Hình như là phải leo lên, ok leo bằng cộng dây thần lên Wow, wow Ở trên đây hả, ok Chị lại bắt cua nữa hả, mà hình như cái này Ui cái này là cái tấm ván Ui cái tấm ván này sập xuống nha Ui cái tấm ván này nó sập xuống á Chạy chạy nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Ui, ui, ui trời ơi may quá Ui, ui cái tấm à! anh cảnh sát ơi sao mà anh cứ hãm ảnh em hoài vậy anh ơi mở cửa mở cửa ok bật đèn xanh nè bật đèn xanh rồi cháy cháy cháy chạy trời ơi anh cảnh sát ơi anh cảnh sát em nói anh nghe nè mình á đàn ông con trai với nhau hiểu không mình phải thông cảm mình phải yêu thương lẫn nhau chứ nói chung là em là em biết là nhìn mặt anh là anh cay cú anh đuổi theo em là bởi vì là anh cũng bị lấy tiền lương đúng không cho nên là anh cay quá anh mới đuổi theo em để anh ngăn chặn em lại không cho em Ôi rồi xong đường cục rồi, đường cục rồi, đường cục rồi, đường cục rồi Trời ơi à, từ nãy giờ tôi là tôi bị à, công an bắt nha tôi bị à, bắt chứ không phải là do là tôi à, tôi tôi thua nha các bạn cái này là bị bắt với lại bị thua là nó khác nhau các bạn hiểu không hai cái nó khác nhau ok lên đây bấm nút nè rồi đi lên thang máy đi lên ôi rồi thang máy đi lên rồi ôi nè né nè <laughs> né né được anh được được cái anh công an ở tính nào tôi mới nói là tôi né được ổng luôn á bạn trời ơi trời cái gì vậy ok không sao không sao không ra tới canh tin rồi tôi thấy là ra tới canh tin là tôi nghĩ là sắp uh, ngục được rồi các bạn ạ à. ok đuổi thôi em đi anh ơi đố anh bắt được em đố anh bắt được em nè ok rồi ờ, đi qua bên đây Ôi, cũng may là cái ông này ông chậm mấy bạn ạ à hiểu lý do sao mà Sam mà kêu tôi chơi cái con game này rồi Nhìn cái đống laser này nhìn thôi là hờ là hờ là không muốn chơi game nữa luôn á chứ buồn quá buồn thật sự trời thiệt luôn á đúng đúng thiệt là gọi là tiền của bản thân mình làm ra mà mình về mình phải mình phải mình phải xè tay ra mình xin tiền chính cái tiền mà mình làm ra rồi sau đó là mình không được rồi mình cũng phải vượt thử thách để mình gọi là có được tiền nữa mà bây giờ vượt của cái thử thách này bà sam đúng thiệt cái bà này nãy giờ vượt mãi chưa xong luôn các bạn từ nãy giờ là gần 15 phút rồi mà mình vẫn chưa qua được Ai, trời ơi bà sam này bà bà ghê trời ơi trời ok rồi qua bên đây gạt cái cần này nè Sau đó là cầm cái tấm gỗ này Ờ, hình như là cầm tấm gỗ này để mình đặt Mình đặt xuống dưới đây để mình đi qua hay sao á Ok, nhảy qua đây trước đi Nhảy qua đây nè, sau đó nhấn E, thả xuống rồi đi qua tiếp Đi qua, sau đó lấy khúc gỗ lên Ờ, rồi đi qua đây, nhấn E Ui trời ơi, dễ, dễ, dễ, dễ Thông minh, thông minh Mười mấy năm đi học để làm cái gì phóng ơi Ok rồi, đi qua nè, đó, đó thấy không Cái đó là lý do vì sao mà các bạn cần phải có kiến thức trải nghiệm và gì đó là quên tiêu rồi à, nói chung là nói chung là bây giờ anh công an là anh chuyển qua là anh ngồi trên con robot luôn trời ơi oh my god nhưng mà nhưng mà hình như là mình mình phải đánh nhau với anh ui anh cái súng luôn kìa né ui trời ui, ui né ui hình như cái súng này bắn trúng là bị mất máu nha từ từ, từ cái súng này khó canh quá bắn nè bắn nè bắn nè ui cái súng này giống kiểu nó nó bắn cái cái, cái, cái trứng gà bạn nhìn nó giống bắn ra trứng gà ui anh dậm chân kìa Ô, oh, động đất luôn Wow, trời trời trời ngầu dữ Trời trời trời Ơi, ảnh có khiên luôn hả Rồi xong, bây giờ ổng chơi tới khiên luôn rồi Làm sao mà mình bắn được đây Ôi, ôi, ôi, ổng bỏ cái khiên rồi Bắn ra, bắn ra, bắn ra ôi, ôi, ôi. Bây giờ là mình phải vừa chơi mà mình cũng phải vừa né Ông nói nha nè, ổng dậm chân nè Nhảy lên, nhảy lên Ui trời ơi, mất máu ui ôi đâu rồi Ok, không biết mình còn bao nhiêu máu ta Mình có thể thấy được máu của mình không nha Ủa, mấy bạn ơi À đây đây, mình thấy được máu của mình rồi Mình còn nửa thanh máu hả Ai trời ơi Anh ơi, anh ơi anh ơi giờ anh chuyển qua anh làm siêu nhân luôn rồi anh có cả gọi là robot luôn á cái này là sao né được ui no bây giờ ông nhảy thêm mấy cái nữa là tôi thua luôn á đừng đừng nhảy nữa anh ơi đừng nhảy nữa mở rồi cửa mở rồi chạy thôi bạn ơi chạy thôi thoát ra ngoài thoát ra ngoài win rồi có quỷ đen xài rồi yes có quỷ đen xài rồi yeah. mừng quá ok đi qua đi qua đi qua ừ, rồi, rồi, rồi bây giờ bây giờ bây giờ đi đâu bây giờ đi đâu đi, đi thẳng qua đây là được đúng không hình như là mình thoát ra ngoài được rồi mà đúng không à, à, à hình như là phải leo trên đây nữa bạn ơi ok ok trời ra tới ngoài đây rồi mày còn vẫn còn cho tôi phải phải phải phải, phải bắt cua nữa trời trời khổ thật sự nhảy lên nè à, nhảy lên nè à. ok đi qua đi qua à, cố lên cố lên Cố lên trời ơi Rồi sắp sắp win này Sắp win này Sắp có tiền lương rồi Kỳ này gửi video cho bà Sam này Yes Yes Tôi qua được rồi mấy ông ơi Ok Vậy là coi như là Tôi đã có được quỷ đen để đi Huế rồi Các bạn nào muốn coi vlog đi Huế của tôi với cây rồi này không Hãy nhớ comment xuống bên dưới Tôi sẽ quay video cho bạn xem nha Ok Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là Mình đã chiến thắng rồi Và mình sẽ ờ, edit cái video này Sau đó mình sẽ gửi qua cho Sammy xem đây à, bạn ơi tôi nhớ cắt mấy cái đoàn mà tôi thua rồi đó nha à, <coughs> à, nói chung á là giờ tôi thắng nãy giờ tôi thắng liên tục luôn tôi không thua một mạng nào luôn thiệt cái game này dễ quá sao ơi làm sao cho game nào khó hơn đi nha